chào tất cả anh em nhé Đấy, cái ờ, video này tôi ờ, muốn ờ, chia sẻ cho anh em một cái cách anh em đi chơi tài xỉu hoàn toàn không tang cách chơi tài xỉu không tang mới nhất 2020 này dành cho những em nào mà làm tay cái thì anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu ở bất kỳ sân chơi nào thì anh em không cần phải mang cái đồ chơi bịp hay là cái đồ hỗ trợ để anh em cả thì anh em chỉ cần mang duy nhất một bộ hột nắp chén của anh em để anh em thường hay lắc thì là cái cách chơi của nó như thế nào thì uh, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em uh, chia sẻ cho anh em cái cách chơi cách cách chơi hồn tài xỉu mới nhất 2020 này mà dành cho anh em lắc uh, à, mà dành cho anh em nào làm tay cái anh em là đi lắc cái thì là có cái phần trăm và có cái tỷ lệ anh em uh, giữ tài giữ xỉu hay là anh em lắc anh em biết được ở trong là tài hay là xỉu theo ý muốn của anh em khoảng tầm 7 tám phần trăm nhá Đấy thì cái video này à, tôi giới thiệu cho anh em về cái ờ, cái bộ hột tài xỉu bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang và cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu này nữa Đấy, thì cái cách lắc à, thì à, cái cái bộ tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ tài xỉu 2020 nhé thì anh em nào mà đã theo dõi cái video của tôi rồi thì anh em cũng biết được cái, cái bộ hột tài xỉu này nó cái cách đi của nó như thế nào và cái cách chơi của cái bộ hột tài xỉu này nó ra làm sao thì anh em cũng đã biết được còn anh em nào chưa biết thì anh em có thể theo dõi cái video này hoặc là anh em có thể đăng ký kênh và anh em xem những cái video của tôi làm và của tôi làm ở phía trước đấy, khi anh em chỉ cần là anh em ờ, ấn vào kênh anh em ấn vào video thì anh em sẽ xem được tất cả những video của tôi nhé thì ờ, đấy, ngày hôm nay tôi ờ, chia sẻ cho anh em cái cái cách chơi hột tài xỉu này cách chơi hột tài xỉu vì cái bộ tài xỉu 2020 này khi mà anh em mà đi lắc ấy, thì là anh em thứ nhất là anh em yên tâm về cái tăng tích của nó cái tăng tích của nó thì là anh em đến sân chơi anh em có thể là thử tất cả các uh, mọi tăng tích Đấy, thì uh, đến à, sân chơi thì anh em có thể là thử nam châm nước muối dọi đèn Đấy, thử nam châm uh, nổi nước muối à, thử nam châm thì hít không hít này nước muối thì nổi này Đấy, dọi đèn thì trong suốt đấy là những cái cách thức mà anh em thử tăng tích của bộ ổn hay là thử tăng tích của những cái đồ chơi của anh em mà anh em đi sân chơi anh em phải thử nhé đây thì là chính là cái bộ tài xỉu 2020 này đây là cái hàng độc quyền anh em nhé Đấy, hàng độc quyền ở bên cơ sở sơn tài xỉu thì à, anh em nào mà muốn uh, sở hữu cái ờ, bộ hột và muốn sở hữu cái cách lắc hột tài xỉu 2020 này thì là anh em liên hệ với tôi qua hai cái số điện thoại trên màn hình Đấy, thì uh, không làm mất thời gian của anh em nữa bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là về cái tăng tích của cái bộ hột tài xỉu Đấy, cái bộ tài xỉu này thì là nhấn mạnh cho anh em một lần nữa là hoàn toàn không tang có rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi nhé là cái bộ tài xỉu này nó đi theo ý muốn tại sao nó đi theo ý muốn mà nó lại không tang Đấy. thì uh, chia sẻ luôn cho anh em đó chính là cái bộ này nó là hàng độc quyền cái cách lắp cũng là hàng độc quyền luôn nên là anh em khi mà anh em đến lấy bộ hột này hoặc là anh em đặt mua bộ hột thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy, chia sẻ cho anh em cái cách lắp hiệu quả nhất khi mà anh em đi lắc tài xỉu nhé đấy thì cái ờ, tăng tích của nó như thế nào đây ok tôi vào tôi sẽ test cho anh em thứ nhất tôi sẽ dọi đèn cho anh em nhé Đó. rất là trong luôn cực kỳ trong cho anh em nhé Đó. rất là trong thì uh, <clears throat> có anh em hỏi tôi là cái bộ hột này khi mà anh em uh, đi sân sới mà anh em muốn bảo quản hay là muốn giữ cái bộ hột tài xỉu này làm sao mà nó chơi được lâu nhất mà nó không bị uh, lệch về một phía lệch về một bên ví dụ như lệch về bên tài hay lệch về bên xỉu đó thì uh, cũng chia sẻ luôn với anh em <clears throat> trước khi uh, tôi vừa thử tăng tích tôi vừa test cho anh em và vừa uh, nói cho anh em cái cách bảo quản nó cái cách bảo lại của nó rất là đơn giản thôi anh em nhé đấy thì anh em đi sân chơi là chắc chắn anh em phải thử nước muối này đấy, thử nước muối nha thử nước muối thì là khi mà anh em thử xong nước muối bắt buộc anh em phải để anh em anh em phải à, rửa qua nước lạnh nhá rửa qua nước lạnh để làm gì nhá rửa qua nước lạnh để làm gì là anh em muốn à, cái bộ hột của mình nó không nặng về bên nào thì là anh em phải lau hết những cái hột tài xỉu này lau cho bằng sạch nhá tại vì là cái à, muối khi mà nó ngấm vào những cái lỗ hột này thì là nó sẽ nặng về cái mặt đa số là nặng về cái mặt tài anh em nhé đấy thì đó chính là cái cái cách cách mà anh em bảo quản được cái bộ hột của anh em để chơi được lâu nhất nhé ngoài ra thì anh em không cần phải phơi nắng hay là phơi gió hay là phơi xương gì cả đấy, nó thừa các bạn nó không làm gì anh em đi đến sân chơi anh em thử nước muối hay là bất cứ anh em cái gì hay là anh em về nhà thì anh em phải vệ sinh cái bộ hột đấy nó thật là kỹ nhất là trong cái lỗ của cái bộ hột tài xỉu đấy. lỗ đấy. thì mặt nhất thì anh em có thể là dễ rồi đúng không mặt nhất nhị là dễ rồi nhưng những cái mặt mà nó có nhiều lỗ như thế này mặt 456 này thì là anh em phải lau bằng sạch đấy, lau bằng sạch thứ nhất là nó vệ sinh cái bộ hột cho anh em nó sạch đẹp và thứ hai nữa là nó bảo quản được cho anh em khi mà anh em đi lắc sau nó sẽ không bị à, nặng về một bên đó ok đấy tôi uh, vừa thử cho anh em cái tang tích của cái bộ hột tài xỉu 2020 này đấy thì à, anh em nào mà muốn sở hữu nhá thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai cái số điện thoại trên màn hình này đấy, thì anh em đến anh em mua cái bộ hột này thì sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu và cái bộ hột này lắc làm sao mà nó hiệu quả nhất Đấy. thì ờ, cái cách lắc tài xỉu cái cách lắc tài xỉu này nó hiện tại là nó đang mới nhất nó và nó là hàng độc quyền ở bên tôi anh em nhé anh em giữ tài giữ xỉu nó theo ý muốn của anh em Đấy, thì mà anh em lắc thì anh em có thể biết trước được cái bộ hột này nó ở trong nó là tài hay là xỉu Đấy, nó đi theo ý muốn của anh em được 7 80 phần trăm đó thì uh, sau đây tôi bảo tôi sẽ test luôn cho anh em cái phần chính của bộ này đó chính là cái cách đi của bộ tài xỉu này khi mà anh em thì nói luôn cho anh em này là cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em chưa cần đến cách lắc cái mặc định của cái bộ hột tài xỉu này là nó đi đều tỷ lệ nó đi đều và khi mà anh em lắc đều tay tỷ lệ ra bạo của nó khá là cao anh em nhé Đấy, thì anh em nào mà đã lắc rồi thì anh em biết còn anh em nào chưa lắc anh em chưa đi chơi cái bộ hột tài xỉu này thì anh em có thể là anh em đến cơ sở hoặc là có thể là anh em đặt đơn hàng mua cái bộ hột tài xỉu này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em trên Zalo video nhé đó ok giờ tôi vào test cho anh em thì cái bộ hột này cái điều quan trọng nhất là khi anh em lắc thì anh em có thể giữ tài giữ xỉu được đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ tài giữ xỉu luôn cho anh em đấy, giữ tài giữ xỉu luôn cho anh em nhé đây thì uh, bây giờ nó, nó đang là tài đúng không? Tài thì tôi sẽ giữ tài cho anh em. 80% nó là tài nhá. Đó, 80% nó là tài. Tiếp tục giữ tài cho anh em này. Tài anh em này, 70% thì 80% nó là tài. 446 đúng không anh em? Tiếp tục giữ tài cho anh em này. 80 phần trăm là tài còn một hột vẫn chưa rơi thì à, cái này trừ đi một phần trăm nhá trừ đi một phần trăm 70 phần trăm tài mở cho anh em này đó 246 tiếp tục giữ tài cho anh em nhé tài mở cho anh em này đó bão tứ luôn anh em nhé bão tứ luôn khi mà anh em lắc đều tay thì tỷ lệ ra bão của nó khá là cao tiếp tục cho anh em này tài này anh em này cái chén này thì ờ, hơi khó nhưng mà không biết là tôi lắc có lên hay không nhé mở cho anh em này đó, 446 tiếp tục giữ tài cho anh em này tài này đó 11 nước 155 tiếp tục giữ tài cho anh em cái chén này thì tôi lắc hơi nhẹ tay một chút nhưng mà không sao không biết là nó có đủ để có bộ hột này nó lên tay nó giữ được tài hay không chén này thì chắc chắn là vẫn còn ngũ đây Đấy, không ờ, không phải cái chén này nó xuống xỉu rồi xuống xỉu thì là xuống xỉu thì là nó xuống xỉu tám Đấy, xuống xỉu tám thì ờ, nó xuống xỉu rồi thì tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này giữ xỉu cho anh em nhé mở cho anh em này 80 phần trăm là xỉu đó một hai bốn cái chén một hai bốn này cái thế hột này thì anh em bắt buộc anh em phải giữ được xỉu nhá không giữ được xỉu là anh em thua chén này cái chén này tự tin tự tin luôn 80 phần trăm nó là xỉu nhá đó 80 phần trăm nó là xỉu nhưng mà xỉu anh em đấy xuống xỉu anh em xuống bão luôn bão chín nước tiếp tục cho anh em này giữ xỉu nhá chén này thì hơi nhẹ rồi nhưng mà không biết là nó có đủ vòng để nó xuống xỉu hay không nó giữ lại được xỉu hay không nhá thì cái chén này nó tôi lắc hơi lỗi thì uh, nó chén này nó đã lên à, tài 11 nước đấy thì uh, cái bộ hột này cái cách chơi của nó như vậy thì khi mà anh em mà muốn lắc tài lắc muốn lắc tài hay là muốn lắc xỉu lên tài xuống xỉu rất là dễ nhá anh em chỉ cần một động tác nhỏ nhẹ thôi là nó sẽ xuống xỉu cho anh em đấy và chỉ cần một động tác mạnh hay là nhẹ thì nói chung là không quan trọng về cái bộ hột này anh em chỉ cần có tác động của bộ hột này thì nó tác động của lực thì nó sẽ bộ hột này nó sẽ chuyển cho anh em đó đúng không anh em nói chung là cái bộ hột này nó đi rất là đều đi cực kỳ đều cái mặc định của nó là đi uh, ờ, 5 năm rồi đấy thì anh em uh, tỷ lệ ra bảo thì nó do anh tay của anh em đấy thì video này tôi làm về cái bộ hột tài xỉu hay không hay không cái cách chơi tài xỉu mà hoàn toàn không tang anh em đi sân chơi thì anh em chỉ cần sử dụng cái bộ hột tài xỉu và cái nắp chén đĩa của anh em thì anh em đi lắc tài xỉu anh em sử dụng cái cách lắc tài xỉu của bộ hột tài xỉu 2020 này thì là anh em sẽ có tỷ lệ chiến thắng lên 7 80 phần trăm